Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất khu Anada, phường 8 Diện tích 398m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa ô tô 5m, đất nằm trong khu Anada Cách chợ Đà Lạt 3km, 200m ra đường Phù Động Thiên Vương Khu dân cư an ninh tốt, đầy đủ tiện ích, thích hợp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, định cư lâu dài Giá 19,9 tỷ Đất biệt thự Đèo Friend, Định An, Đức Trọng diện tích 252,9m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô. Đất nằm trước trạm thu phí cao tốc Fren Liên Khương, 150m ra tới cao tốc, cách Đà Lạt 9km, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, thể đất lưng tựa núi, không khí thoáng mát yên tĩnh, giá 5 tỷ. Đất chân đèo Mimosa, phường 3, diện tích 8.000m2, mua bán vi bằng có xác nhận của phường, hướng Tây Nam. Đường xe máy cách đường ô tô 600m. Trên đất có nhà tôn,